ai không phải đau đớn duyên đã vỡ ép mây cùng đành lỡ đôi môi cô cắn thật sâu để giọt nước mắt không ướt mi ngày em ra đi nghẹn ngào anh cô giữ lý trí trời đêm sẽ thiếu bóng em người mong em sẽ đổi thay ra như anh có một phép màu hoa bụi tàn nhưng nỗi đau vì sao em nỡ bỏ anh ở phía

mong em sẽ